Xin chào toàn thể 500 anh em đã đến với kênh youtube của điện tử điều khiển nghe nhìn Tuấn Macau Thì uh, thưa anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng à, sản phẩm được mang tên là bát tàng hình không tang Dòng bát tàng hình không tang này nó sẽ hỗ trợ anh em chơi bộ môn sóc đĩa bịp một cách hiệu quả nhất Với những con bát tàng hình không tang này anh em khi đi chơi sóc đĩa chỉ cần đưa được bát vào thôi là anh em sẽ chiến thắng 100% rồi Đấy. Đây là một cái mẫu bát uh, tàng hình không tang bên Tuân Macau này đây là mẫu bát trắng nha anh em nhìn rất đẹp ngoài cái mẫu bát này thì ờ, anh em còn ờ, bên mình còn rất là nhiều cái mẫu bát khác hỗ trợ anh em nữa như là bát uh, <coughs> uh, bát Long Phương này bát Hải Dương bát Lô Hà Cô còn rất là nhiều mẫu mã hỗ trợ anh em hỗ trợ anh em uh, chơi bài bịp uh, chơi bộ môn sóc đĩa bìm này ngoài uh, ra còn một số mẫu bát đặc biệt hơn một chút như là những cái bát nhựa bát cổ đấy chỗ mẫu bát đặc biệt của chỗ anh em chơi thì anh em chỉ cần gửi cho mình khoảng 2 đến 3 mẫu bát như thế là mình sẽ làm thành được một con bát tàng hình không tang cho anh em thời gian làm thì chỉ khoảng 4 đến 5 tiếng thôi à, nên anh em có thể hoàn toàn là mang uh, bát lên đây rồi chờ đợi <coughs> đây cho anh em à, xem con bát này nhỉ Đấy, cho anh em xem con bát rất là thật đúng không ạ không khác gì bát thường nói chung là có thể test mọi bài test cho anh em từ lửa nước rồi uh, đến uh, đây cơ bản nhất là cái đèn led Đèn led này thì anh em nhìn này Hoàn toàn xuyên qua cả bát đúng không ạ Đấy, Bát hoàn toàn xuyên qua Đít bát này Đấy. Đấy là cái đèn led ờ, Bài test cơ bản nhất cho anh em à, <clears throat> Ngoài ra thì anh em có thể ngâm nước Kho lửa Đấy, chỉ cần anh em đặt những cái dòng bát đấy Sòng sới của anh em là nó chặt chẽ quá Thì mình sử dụng dòng bát ờ, ngâm nước kho lửa Cũng như là cũng có thể những có những dòng bát soi màu Nói chung là rất nhiều Chi tiết cụ thể thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với còn Macau theo hotline trên màn hình 0844 17 từ quý 9 nha anh em 0844 17 từ quý 9 Đây là một con bát uh, này Bát này là bát uh, sạc từ Đây là một bộ sạc này Anh em nhìn này, cắm sạc thì nó báo xanh Nhưng khi anh em đặt bát lên à, Báo đỏ như thế này là bát anh em đang sạc rồi Anh em sạc từ 3 Tầm 3 tiếng là sẽ đầy Đấy, Tầm 3 tiếng là đầy Và đầy pin thì anh em cũng có thể chơi được khoảng uh, à, 4 đến 5 tiếng và giới thiệu với anh em đây là bộ rung phím cho nhau khi anh em có kỹ thuật làm bên ngoài thì anh em vào trực tiếp cuộc chơi để sóc cái để chơi thì anh em à, sẽ đưa bộ này cho kỹ thuật bên ngoài anh em cầm cục rung này còn à, khiển rung thì à, kỹ thuật của anh em sẽ cầm ở bên ngoài khoảng cách báo của hai bộ này nó sẽ được khoảng 15-20 mét nên anh em chơi ở phòng bên này thì người anh em của anh em sẽ ở phòng bên cạnh hoặc là ở tầng trên tầng dưới thì sẽ phím được cho nhau một cách rất là ok Đấy, hoàn toàn ok nhé đây là một cái bộ rung uh, bình thường thôi chỉ cần uh, lắp khiển và nó sẽ rung chứ nó không hề có một chức năng gì là gọi là nhận diện quân vị hay là uh, phân âm phân màu gì cả nên anh em hãy mua hàng tỉnh táo đừng để bị đánh lừa về những cái uh, dụng cụ uh, như thế này Đấy. bất kỳ dòng sản phẩm nào nó cũng phải có nguyên lý hoạt động của nó anh em phải đưa được một là quân vị hay là bát đĩa vào thì anh em thì mới có thể chơi bịp được chứ không có thể phân âm phân màu được à, những cái dòng uh, cao cấp như là chụp <coughs> xuyên hoặc là soi xuyên thì uh, bên mình có cái dòng bát nhựa còn uh, bộ uh, chụp xuyên x quang thì nó rất là đắt nên anh em uh, <coughs> hãy tỉnh táo nhé đây đây chỉ là một bộ kiếm rung bình thường thôi anh em nhìn này khi anh em lắp pin vào bấm rung khiển rung thì nó sẽ rung đây là một bộ phím rung bình thường thôi nói chung là khi anh em lắp lắp pin vào khiển nó sẽ rung con rung này nó đang có một chút vấn đề mình sẽ kiểm tra lại sau cho anh em nhưng đây chỉ là một bộ rung bấm khiển chẳng hạn anh em phím với nhau chẵn lẻ hoặc là quy định với nhau thế nào thì anh em sẽ rung phím theo nhau rất là đơn giản như thế thôi còn về con bát này này anh em chỉ cần sạc một lúc đây mình sẽ cho anh em test thử con bát này anh em à, đây là một bộ màn màn dây mang tên là màn dây bắt được khoảng cách xa 15 đến 20 mét sóc cái này ok đấy anh em bình thường với những cái dòng bát tự động em sóc cái xong thì mà nó sẽ hiện ra à, nhưng mà những dòng bát uh, khiển như thế này anh em cần có một bộ khiển bấm khiển thì nó mới hiện bấm này Đó, sắp đôi mở cho anh em xem đảm bảo anh em đưa bát vào thì đánh 10 tiếng chuẩn cả 10 100 tiếng chuẩn cả trăm nhưng mà anh em đừng có tiếng nào cũng ra vào tiền nó to quá nó dễ bị nổ mà kinh nghiệm đánh thì anh em à, nên ra vào cái dòng tiền của mình một cách hợp lý không phải tiếng nào cũng ăn tiếng thua tiếng mất nhưng à, miễn sao là tổng kết cuộc chơi mình là người chiến thắng hoặc là mình có thể đánh một tiếng to Đấy, kết tiếng nào thì đánh tiếng to tiếng đấy bấm khiển này lẻ ba đen kể cả là anh em đánh bảng vị nhé đánh bảng vị cũng ờ, rất là chuẩn ba đen Đấy, em thấy không ạ tiếp tục sau cái này dồn vị đè vị chồng vị đều có thể soi ra được ba đen tiếp mở này Đấy. ngoài dòng bát ra thì bên tuân ma cao còn rất là nhiều dòng sản phẩm khác thì anh em ờ, muốn biết chi tiết cụ thể thì cứ liên hệ trực tiếp với hotline hoặc là ấn đăng ký kênh anh em vào kênh của Tuân Macao mình xem nhé còn rất là nhiều dòng sản phẩm khác hỗ trợ anh em chơi sóc đĩa bịp đó, anh em thấy đó rất là đơn giản bấm khiển thế là ok lẻ tiếp này đấy, một một đen đấy thấy chưa lẻ một đen rất là đơn giản dễ chơi dễ sử dụng thì ờ, anh em mà không thích con màn này thì mình có thể hướng dẫn anh em bằng cái củ wifi này kết nối trực tiếp với con à, điện thoại cảm ứng của anh em đây điện thoại cảm ứng của anh em anh em chỉ cần tải cho mình cái phần mềm mang tên là iCamera rồi mình sẽ mở củ wifi này ra đây này, anh em nhìn này khi bật củ wifi ra nhấp nháy đen là xanh là ok đây là một con bát tàng hình dạng uh, điều khiển này kết hợp với củ wifi anh em sẽ kết nối với wifi uh, anh em kết nối với wifi của của wifi của wifi này thì nó có một cái tên uh, tiếng tàu tiếng hơi lằng ngoằng này tí Đấy. em chỉ việc kết nối với nó rồi khi kết nối xong anh em vào cái phần e camera đây phần e camera y e dài camera này Đấy. anh em bấm start thế là xong anh em sẽ mang trực tiếp vào cuộc chơi đây để sắp cài cho anh em nhìn này ừ. à củ wifi hết pin con củ wifi này thì anh em sạc pin bình thường nhé anh em sử dụng uh, trực tiếp pin uh, trực tiếp sạc sạc của điện thoại à, Samsung mình dùng bình thường Đấy. anh em có thể sạc được pin con ờ, củ wifi này rồi đó anh em nhìn cắm sạc thì nó sẽ báo đỏ đấy wifi đang hết pin mình có thể uh, sử dụng một cái uh, hướng dẫn anh em cách kéo dài pin của cái uh, củ wifi này này mình sẽ sử dụng một cái sạc dự phòng ở bên ngoài mình sẽ vừa cắm wifi bên cạnh mình mình sẽ cắm wifi bên cạnh mình cắm wifi bên cạnh mình đấy vừa cắm wifi à, vừa cắm sạc dự phòng cho wifi vừa để wifi bên cạnh mình thì mình sẽ kết nối được rất là ok rồi rồi mình sẽ kết nối lại với củ wifi này cho anh em xem kết nối được rồi mình sẽ vào phần e camera ấn start Đó, cho anh em xem này pin nó hơi yếu thì có thể là đánh rất là tuyệt vời bằng cái củ wifi này luôn à, anh em nhìn này sắc nét to rõ sấp đôi này và này à đây là tiếng ờ, <coughs> pin nó đang yếu nên nhìn nó không rõ lắm anh em thông cảm mình sẽ sạc đầy pin và làm video lần sau cho anh em xem đánh rất là ok thấy chưa tiếng tứ tử này nhìn rất rõ đúng không ạ bấm lại cho anh em xem này à đây là một tiếng à, à, ba đen đúng không anh em nhìn thấy ba đen đúng không ạ một hai ba đen này Đấy, ba đen này giờ gần cho anh em nhìn nó đang báo pin yếu nên à, anh em thông cảm Đấy, ba đen rất là dễ dàng mở này ba đen tiếp tục sóc cho anh em xem đấy trực tiếp cuộc chơi thì anh em cứ tắt màn hình đi đấy, anh em tắt màn hình đi nhé xong đến lúc uh, người ta sóc cái xong anh em mở lại Đó, anh em mở lại như thế này anh em bấm bấm khiển này gọi mà hình về gọi hình về lúc nào cũng được sắp đôi nhé em gọi hình về lúc nào cũng được tắt đi này em nhìn này tắt đi nhé mở lên bình thường đấy tự động kết nối luôn bấm khiển nhìn được sắp đôi tắt luôn đấy rất nhanh thao tác chỉ đến tầm 2-3 giây thôi nhìn được sắp đôi phát là xong đấy coi như là mình xuống tiền thôi đấy. rất là đơn giản sắp đôi này chuẩn xác luôn thì à, <coughs> chi tiết cụ thể cũng như là cách chơi cách, ừ, hoặc là anh em muốn test con bát này thì có thể lên trực tiếp cơ sở của Tuấn cao mình có hai cơ sở một là bên xe Mỹ Đình hai là bên xe miền Đông anh em nào mà gần cơ sở nào thì có thể lên trực tiếp để thử hàng nhé lên thì anh em điện trước cho mình và hotline 0844 17499 để à, mình có thể à, tiếp đón anh em cụ thể Đấy. cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em